đam mê câu cá xin chào à, tất cả các bạn nha xin chào nha à, cũng à, lâu rồi mình chưa hướng dẫn cho các anh em à, mới vào à, làm lăng xê thì ngày hôm nay mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn và anh em mới và anh em cũ cùng nhau ta cùng nhau tham khảo mình à, làm lăng xê như thế nào nha <coughs> tránh tình trạng anh em à, thắc mắc là không biết làm lăng xê như thế nào cho chắc chắn ờ, ờ, ok nha các bạn đây bạn mình ờ, đây là cước đây là dây dù dây dù 0,33 mm các bạn anh em câu lăn xe thì anh em dùng dây dù nhỏ này còn tốt nha cái độ chín cá sẽ cao hơn nha em là làm sẽ không ờ, sợ bị ờ, đất hay là bị gì các bạn cái độ dính cá sẽ cao hơn cá nó sẽ không bị nhắc ăn hơn nha các bạn đây anh em cắt cho mình một khúc ví dụ như thế này khoảng ở chừng 20 đến 25 cm là ok nè hôm nay à, mình à, dẫn anh em đơm lửa câu lăng xê và và đơm cái à, mani này nha các bạn đây đây là cái mani của chúng ta nè ok đây là đây là đây là cái lăng xê của chúng ta các bạn đây là lưỡi câu số 12 nha lưỡi câu này để bắt cá lớn chứ không bắt cá nhỏ nha anh em Đấy, giờ đầu tiên là anh em cầm hai đầu à, cộng dây như dây dày này cho mình nè anh em nhập lại dây nè anh em nhập lại dây đây, đây là đây là lưới câu nè anh em đặt lên đây đó nè đấy nên đặt lên anh cầm vào này anh em quay nè quay cho mình 6 à, vòng nha một hai ba bốn 5 6 rồi cầm đầu dây nè anh em kéo kéo từ từ nè đó quay chậm cho anh em xem anh em ờ, dễ và làm hơn nha đấy rất đơn giản thôi đó về là là, là xong cái lưỡi ờ, câu của chúng ta này nè xong rồi anh em cầm đầu dây này nè đầu dây này nè anh em đặt ra trên đây luôn đó nè nè đấy anh em đặt đặt đặt đặt lên lên đây luôn nè rồi lấy câu lấy câu cũng vậy đó, anh em quay đây vậy nè mình nè đó nè hai, hai đầu lưỡi câu nè nãy giờ. rồi anh em quay mình sáu vòng nha một hai ba bốn năm sáu đấy ok đấy. em kéo rồi rồi anh em cầm hai đầu nè em hai tay này em siết cho nó nó cứng lại nè đó, ok rồi cái bằng dư này anh em à, lấy hột quẹt anh em thui cho nó à, hết cái đầu nè hoặc không anh em cắt ngắn lại anh em hơ hơ cũng được cho mình nha ok nha hay là anh em à, dùng nhang á đây nhang mình nè anh em thui cái cái đầu dây dư này cho, cho mình nè đó. anh em thui bỏ đi nè đó cho nên cái đầu dây này có cái đầu tà nó lúc mà anh em dính cá nó chiếc tới đó thì chứ không bị ờ, tuột lưỡi ra nha anh em sẽ ok hơn nha đấy đó, đơn giản mà anh em đó xong rồi anh em ờ, gấp lưỡi vô cho mình vậy là xong đấy đơn giản anh em như vậy thôi nè là anh em có cả ngày cá lăn lăn xe anh em câu lăn xe ok nè đó vẫn kế tục như vậy anh em cũng dùng hai đầu dây vậy nè đó, anh em đem đem lưỡi cho mình rất rất đơn giản thôi dễ làm đó. em cũng sáu vòng nè ba bốn năm sáu cầm này anh em siết nè nó, rất ok nè em cũng quay đầu lại tự như vừa nãy đặt câu lên nó cũng xây 6 vòng cho mình 1 2 3 4 5 6 đó em siết đây nè ok hơn nha anh em đó anh em còn sau xong rồi cái phần mà chị dư nè anh em còn lấy cái cọng nhang đó em hơ thôi cho mình mình đó, đốt bỏ cái phần dư này nè cho xe ta nó đẹp sẽ ok hơn độ những cái sẽ cao hơn anh em Rồi ok anh em Mình đã đâm xong à, bốn cái à, chùm lăng xe rồi nè Bây giờ mình sẽ vô trong lăng xe cho anh em xem Đấy là đây là lăng xe của chúng ta nè Anh em sỏi cho mình Đấy Rất đơn giản thôi anh em ai cũng có thể làm được không có công anh em đi ra ngoài tiệm mua lăng xe về làm lăng xê ta bán bán sẵn á cái độ dính cá nó sẽ thấp hơn cái này nha có khi nó sẽ có bị bị tụt cá đó anh em anh em cứ ờ, thích anh em lên xem mình làm lăng xe sẽ ok hơn nha anh em tốn công anh em làm thôi nhưng mà sẽ được chắc chắn chính cá ờ, cá lớn sẽ không bị ờ, bị tụt nha anh em anh em hãy nhớ vậy mình à, không phải chuyên nghiệp có gì sơ sơ sót anh em à, bỏ qua cho mình nha Đấy, vậy là ok nè vậy là xong cái lăng xe của chúng ta nè các bạn xe này là có 8 à, lưỡi nha anh em bình thường mình làm lăng xe 6 lưỡi thôi mà dẫn anh em cái từ khó đến dễ nha đấy nè đây là trong lăng xe chúng ta này xe chúng ta là có à, tám lưỡi nha anh em đấy đây, lăng xe là có tám lưỡi nè ok nè đấy ok rất ok không đấy bây giờ mình sẽ dẫn cho anh em à, đơm cái mani nha đây đây là đây là cái mani của chúng ta nè đấy đây là mani của chúng ta nha anh em đang chuẩn bị mình cộng dây cây cước nha đây là cước à, bốn con cá nha anh em anh em chuẩn bị cho mình con cước nè khúc cước để anh em bơm đơm đơm cái đầu dây á đầu dây mà chúng ta mà để móc cái à, khoen này vào trong cái lăng xe anh em coi lăng xe á. đây nè anh em xỏ vô trong cái lỗ này cho mình nè đấy xong rồi anh em à, xỏ thêm một vòng nữa cho mình đó để thành hai vòng nha rồi anh em cào cộng cái đầu dây nha nè em quắn vô trong đây luôn đó, quắn cái đây cho mình à, ba vòng nha nè một nè hai nè ba nè đó đang em dây nè hai dây nè nam kéo nè mình nè kéo hai tay mình nè nó cái chắc vô nè nó, đây nè anh em rất chắc chắn luôn không bao tục luôn anh em nè chắc chắn bao tục luôn nè đấy rất là đơn giản thôi anh em đó đây là cách thứ nhất để anh em buộc buộc à, cái um, mình ý để anh em câu lăng xe nó ok hơn nha đây đây là cách à, thứ hai để mình sẽ hướng dẫn cho anh em nè anh em cũng sỏi vô trong uh, cho mình luôn Đấy, anh em cũng sỏi cho mình luôn cũng hai dòng luôn hai dòng nha anh em đó hai dòng xong rồi xong rồi anh em uh, giữ giữ cái lỗ này lỗ này lại cho mình nè anh em cầm dây nè em thấy với mình bốn bốn năm chồng nha ba bốn 5 6 dòng 6 dòng nha anh em anh em giờ xỏ từ ở, ở dưới nè xỏ lên nè xỏ xiên ngang qua cho cái lỗ nè đó đó anh em giữ đây đó cho mình em siết từ từ lại đó đấy rất ok nha anh em đấy nè rất đơn giản thôi đó rất đơn giản để làm anh em đấy xong ta nè xong cái um, nếp chúng ta nè rất rất ok luôn anh em nè đơn giản thôi anh em rồi đấy đây là cách ờ, mình nhận dưỡng cho anh em đơm ờ, đi nó dễ dàng hơn nha và sẽ được ờ, chắc chắn ok cảm ơn anh em đã xem video của mình nha anh em thấy video của mình hay anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình các bạn và đừng quên chia sẻ video này với lại ờ, tất cả mọi người nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha